Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai chùa Bửu Nghiêm 55, Lý Thái Tổ, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Pleiku ngày 25 tháng 4 năm 2021 thư mời viết bài cho kỷ yếu, Cố trưởng lão Hòa Thượng Thích Từ Hương 1929 đến 2021. Nam mô Bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật kính Bạch chư tôn thiện đức tăng ni kính thưa quý thiện hữu trí thức, quý Phật tử. Hòa thượng tôn sư của chúng con, chúng tôi. Đạo hiệu Thượng từ Hạ Hương, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai Nguyên, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nguyên trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, Viện Chủ Chùa Bửu Nghiêm, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Do niên cao lạp trưởng, hòa thượng tôn sư của chúng con, chúng tôi đã thuận thế vô thường. Thu thần viên tịch vào lúc 2 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2021 nhằm ngày 73 Tân Sửu, tại chùa Bửu Nghiêm. Số 55 Lý Thái Tổ, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Trụ thế 93 năm, 53 năm Hạ Lạp. Môn đồ Pháp quyến chúng con, chúng tôi dự định thực hiện tập kỷ yếu để tưởng nhớ kỷ niệm một đời hành đạo, dấn thân phụng sự của Hòa Thượng Tôn Sư. Ban biên tập mong muốn đón nhận tất cả những tư liệu, hình ảnh, bài viết, những câu chuyện, những kỷ niệm đáng ghi nhớ về Hòa Thượng Tôn Sư để chúng con, chúng tôi, có thể hoàn thành tập kỷ yếu trong dịp lễ chung thức của người. Vào ngày 25 tháng 4 âm lịch nhằm ngày 5 tháng 6 năm 2021, đào tạo 0966 4567 năm xin vui lòng gửi bài trước ngày 5 sẹt 4 sẹt âm lịch ngày 16 tháng 5 năm 2021 kính tri ân, kính chúc chư tôn thiện đức tăng ni, thiện hữu tri thức và quý Phật tử vô lượng an lạc vô lượng các tường Tm mờ, môn đồ pháp quyến tỳ kheo, thích giác tâm,